hello chào tất cả mọi người nha chào mừng mọi người đến với channel Bika núi nha thì hôm nay mình có một cái uh, vlog uh, một tour mini uh, về Long An á về ăn hỏi <laughs> thì hôm nay đi trên đường thì có cái gì hay ho thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem ha đây núi non núi uh, nơi mình sống nha Rồi, ok đây em nó Bika

to cry as you fade away. yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me đẹp lắm mỗi cái chim của nó nó chỉ tầm này thôi nha đó tầm này này quay thôi thì nó không có nó không có đứng bằng cái này ha <laughs> yeah. cảm giác lái perfect I know you know what one means Đèn đỏ rồi phải dừng thôi Dồn số Dồn số Trời ơi thắt cái đèn đỏ này mọi người nó tắt mãi luôn không có giờ tắt máy được hôm qua là lỗi kỹ thuật thôi đấy rồi xe đèn xanh nó mất tiêu rồi đồ vậy xe đổ xăng mấy ba này có đường vô đường vô trời ơi trời trời hôm nay nó âm u mà cái đường nhìn xa xa nó mây nó xà xuống đất luôn ôi ừ, gỗ trời đoạn đường năm ai luôn á tràn cái đường luôn <laughs> tràn Later. <laughs> Để xem coi R3 2020 tràn bình bao nhiêu tiền. rồi 200 rồi 6 lít 7 lít 8 lít 9 lít Trời bình bự dưới ông nội Rồi lâm lâm lâm 12 lít Rồi ok anh ơi tràn à rồi 400 rồi luôn 33 30 ngàn một lít bình này chắc tầm khoảng 10 15 lít quá ta à, tiếp tục thôi mọi người ơi Lịch cô dạ, bắt đầu mình bào nha đường hôm nay đang làm đường bởi giờ đồ vô đổ xăng nghe mệt mỏi thôi. bánh bèo đi <laughs> bánh bao bánh bò bánh bèo bà ba bán bánh bèo bữa hôm, hôm bữa mình chạy xe nhỏ <laughs> mình đi à, từ đảng hoàng về mọi người mình chạy buổi trưa mình buồn ngủ quá <laughs> đó lúc này nè ôi ôi má mình lủi luôn dưới luôn mọi người lủi nằm trọn dưới luôn trời ơi tưởng nó chết không chạy buồn ngủ mình sẽ mình sẽ <laughs> từ trên lề mình sẽ mình sẽ từ trên đường mình xuống lề lề xong mình giật mình dậy cái mình mình à, lấy lại không được á mình đi lưu với ông bùng với luôn ôi ôi mình như một con trâu tôi nói hả mấy anh chạy sao tưởng mình chết không xuống lôi mình lên <laughs> lôi mình lên thì lúc đó mình vẫn ngơ ngác cũng chẳng hiểu vì sao mà lên mạo bơ vào mình mẩy như một con trâu sình à. một tí ít uh, à, khó phai <laughs> yeah. đường thì bao rộng luôn có bự như vậy đâu mọi người nên hôm nay nay nó mới làm bự hơn một xíu bự bự ra thêm như vậy nè bự như vậy thì ông hai chính chính thì uổng lắm á trời <laughs> đồ chứ khu này khu dân cư không mọi người xe qua lại nhiều lắm thì mà mày con thì mà tao lấy mày <laughs> lá đèn nè à. chó à, chó cho sẵn nè đó nhìn là kiểu như nó muốn qua rồi đó rồi giờ tới đây mình quẹo phải qua mà mình chạy trong cung đường trời ơi nó xuất sắc luôn mọi người ơi đường cao su nó băng băng băng này nè đẹp lắm so beautiful đã mọi người <laughs> nhỏ đừng băng qua nhé <laughs> nó bị chắc nó cũng à, cà đầu cà đầu cà đầu cà đó nó bị hốt bên sau cà đầu cà đầu cà đó ở đây người dân tôi dậy sớm đấy nha 6 giờ rồi <laughs> chứ <laughs> có mua chú ơi mình nói giỡn nha mọi người <laughs> yes bình minh lên rồi ủa chá chứ rồi làm lẹ chú ơi về vợ quánh giờ step Chẳng sợ gì bố mày chẳng sợ mày Bố mày lại sợ mày quá cơ à vô con tô tét cho mọi người cho nữa <laughs> 两天。 full phay cái mít mình đập full phay nó giảm bớt thanh rồi mấy anh em hôm qua đi ốp với mình á chạy ngang mình hồi nói trời ơi rác quá chịu nổi <laughs> xe mình được gì cái được cái bu la chạy không có nhiều nè chủ yếu uh, mô tô mình vui vẻ thôi bô la la chứ mình chạy đâu được nhiều chạy đâu cần đâu phải chạy hết hết là mốt hết được chạy <laughs> hello Two thousand years later. Trời ơi trời mọi người ơi Mình chạy hút rồi <laughs> Mình chạy hút mẹ nó cái đường về quê rồi quay lại thôi một cuốn vui mọi người <laughs> nó đẻ hầu hết là mọi người đang mê mô tô thì à, mọi người thường nhắm tới à, ít ngàn rờ rờ á vì dáng ngồi nè tiếng bô hay là tiếng bách phai của đời cũ á thì mình nghĩ là mọi người nên mua R3 nha tại vì á, R3 dáng ngồi cũng ok góc lái cũng ok bàn thờ cũng quá xuất sắc rồi thêm một cái nữa là nó nỏ bắt phai á bắt phai thích lắm đó, bắt phai cũng à, không thua kém với anh nghèo rồi đâu nha về thì mọi người nên thay một cái à, nếu đi bô á thì mình nên bỏ thêm một xíu tiền mọi người mình đi gỗ xoắn á gỗ xoắn thì nó sẽ tốt à, nó sẽ có giữ hậu cho máy hơn một xíu nha kiểu dạng như hơi nó không có tống ra nhanh quá thành ra cái lực máy nó không bị lỏng <clears throat> nó vẫn còn hậu còn mọi người đi thêm một cái lon à, AKR3 nữa không cần à, phải là nhất thiết là phải đi lon riêu đâu nha mọi người đi lon rep thôi được rồi cây này về thôi mọi người ơi ui ui ui ui ui ui à, thì à, cái tour à, tour đi miền tây về miền tây của mình nó cũng gói gọn như đó thôi mọi người rồi à, mình sẽ cố gắng ra nhiều clip hơn để cho mọi người à, xem được nhiều hơn nha giờ chắc mình cũng à, kết thúc video tại đây quá giờ mình à, chạy về tây ninh rồi chào tạm biệt mọi người nha nếu ai thấy hay thì mình cho mình xin một like một share một subscribe cho mọi người cảm ơn mọi người rất nhiều cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha bye bye chào tạm biệt mọi người nha